không sao không sao vì sao không cô con à, chúc cô 20 tháng 11 con chào cô 20 tháng 11 vui vẻ con 20 tháng 11 con chào em một tháng 11 cô 20 tháng 11 vui vẻ cảm ơn chúc cô 20 tháng 11 vui vẻ một Cảm ơn cả lớp nha. Con chúc các con tháng 11 vui vẻ và em đã vui vẻ. Một vui vẻ. Ok, con sẽ cố gắng cảm cảm ơn các con nhá. Con sẽ vui. Không, cô tất đến hết giờ. Con 20 tháng 11 vui vẻ. Khỏe mạnh cô sẽ vui yên tâm với cả lớp rồi được chưa cô xin lỗi vì hôm nay cô vào muộn một chút để cả lớp phải lo ok nhưng mà không sao buổi học vẫn diễn ra bình thường đúng không bạn theo tích chờ quân <laughs> dạ tất cả các bạn các bạn còn nhớ mình chứ <laughs> thì ờ, cô Ngọc ờ, bắt đầu dạy nhá và cô Ngọc nhớ record lại video nha ok thank you cả nhà học ờ, hôm nay học vui vẻ nhá hôm nay có thầy ở đây rồi <laughs> bạn vui <laughs> ok so ok let's start with the, our lesson today. Nào, các bạn còn nhớ hôm trước mình học về chủ đề gì không nhỉ? Bài tập thì cũng đã làm và cũng có rất nhiều bạn đang gửi bài tập về cho cô đúng không? Đấy, có rất nhiều bạn nha. Ok, bây giờ uh, xem là thầy con cho cô Ngọc làm câu hốt được không ạ? À, rồi đấy cô Ngọc ơi. À vâng. Okay, I will set the screen today and um, now let me see. Các bạn comment tên đầy đủ cho cô nha. Các bạn comment tên đầy đủ cho cô nhé để cô biết là hôm nay có những bạn nào nào. Hôm nay lớp mình khá là đông đấy. Hôm nay lớp mình uh, lại tăng lên rồi này. Thành Vân, Hoàng Tú Phương, <laughs> Lò Nguyễn Minh Đức. Okay, okay. I'm finding the record. <laughs> <laughs> I'm fighting the record. But now I, I can record it. Why, why not? I don't know how. Hoàng Minh Châu, Hoàng Ngọc Nhi, Trà. Bữa hôm trước là mình có học uh, this, uh, that, these and those. Okay. This, that, these and those. So, um, bây giờ các bạn, các bạn còn nhớ không nhỉ? Các bạn nhớ không? các, các bạn comment cho cô xem nào các bạn có nhớ về this that this those không ạ hay là bây giờ cô gọi bất kỳ một bạn nhá ok who can who can explain about this for me me me nào con tên gì <laughs> yes okay các bạn nào uh, raise your hands raise your hands okay I want I want a hand here to explain about this that this and those à uh ha -huh. các bạn giơ tay lên trên màn hình để cô sẽ nhìn thấy này các các bạn giơ tay lên nào à uh ha -huh. so Đỗ Quốc Trung, Đỗ Quốc Trung ở à? đâu nhỉ? Đỗ Quốc Trung đâu? Lâu chưa gọi Đỗ Quốc Trung. Đỗ Quốc Trung đâu ta? Đợi cô một chút. Đây rồi. Yeah. Dạ. Okay. Can you hear me? Can you hear me? Con nghe được cô không? Yes. Okay, so can you explain for me the, the differences between this, that, these, and those? Can you? Okay. If you if you if you can I có sẽ gọi một bạn khác để hỗ trợ chung nhá. Đâu nhỉ? Là bạn nào có thể giúp bạn chung giải thích cho cô sự khác biệt giữa this, that, this, that, these and those nào. Ngọc Khuê nào. Ủa, giờ giơ tay. <laughs> Ô, có một các bạn nữa đang vào này. Có Hiệp với cả Khang này. Ok nào, Ngọc Khuê. Khuê đâu nhờ? Hello teacher. Okay, hello Ngọc Khuê. So how are you today? Yeah, I took go. This là gần và ít. Còn that là xa là ít là một vật thôi cô. Còn this là gần và nhiều đồ trở hai trở lên còn those là là xa từ hai độ trở lên ạ. À. Trời ơi, đúng rồi, Ngọc Khuê trả lời rất là đúng, đúng nhỉ? Ngọc Khuê đã hỗ trợ chung để có thể là hiểu được về this, that, this and those và tất cả các bạn ở đây đúng không? Bây giờ cô này cùng Ngọc Khuê và Chung cùng các bạn để là xem về các cái bài tập vừa rồi các bạn làm nhá. Để xem một chút dạ. là các bạn là như thế nào nhá. Ok nào, các con có nhìn thấy trên màn hình cô share màn hình không? Dạ có ạ. À. Ok nào. Bây giờ cô sẽ vào à, à, giỏi tiếng Anh cùng con nhỉ. Chúng mình đã rất là quen rồi, quen với pet rồi nào. Xem những bông hoa điểm 10 của chúng mình nhá. À trời ơi đây. Tại vì là tại vì là thường thường ở trên văn phòng cô hiện tại khá là bận cho nên là cô chưa thể xem kịp được vì vậy cô sẽ dành cái thời gian chữa bài này à, vào trong buổi livestream của chúng mình nhá. OK. so look at this. Uh, trong cái bài gần đây là của bạn nào đây? Bạn này là bạn nào? Nguyễn Minh Phương. Nguyễn Minh Phương, trà Minh Phương đây có cả bài uh, nối mình nghe này. Có thể ở à, đây là bài của cô Thư ấy nhỉ? Đâu yeah. rồi, bài của Ngọc đâu? This that this đâu đây? Đúng rồi, Đức Minh. Đức Minh lớp lớp level 1 đây rồi. 9 trên 10. Đó. 8 trên 10 đâu bạn có thể sai chỗ nào đây ta? ta ờ, có thể sai chỗ nào đây ta ai ai viết lên bảng đấy ok các bạn nha không viết lên bảng nha right đợi cô một chút cô sẽ xóa cái này đi nào rồi 8 10 9 đến 10 thì cô đang xem là các bạn đang hơi bị nhầm lẫn rất hay bị nhầm lẫn ở chỗ là uh, this và these đúng không các bạn rất hay nhầm lẫn ở cái đoạn this và these ok this như Ngọc Khuê vừa mới trả lời ấy, là đây và chỉ một vật còn these cũng là đây nhưng mà chỉ nhiều vật đó thì cô nhìn mặt bằng chung của các bạn là bị sai ở chỗ đó còn bài hôm nay của chúng ờ. mình sẽ là bài làm ở trên uh, ờ, grammar new grammar được chưa nhỉ là mình chúng mình sẽ chưa các bài tập về this that these và those nhá ok yes nào đợi cô một chút nhỉ bạn nào đang uh, share screen này ôi cả lớp ơi cả lớp không thương cô rồi cô vừa đang hoàn hồn thôi các bạn lại để cho cô bối rối đúng không à cô sẽ chỉ để cho cô share screen thôi nhá tôi yêu các bạn nha rồi bây giờ vấn nay cô chưa đọc hết điểm danh thì các bạn cũng vừa vừa làm vừa học vừa điểm danh cho cô nhé bạn nào mới vào thì điểm danh nha ok Now, so I, I want to show you about this. Đợi cô một chút nào. Ôi, mà hôm trước nha, cô thấy các bạn ấy là làm bài uh, rất là ok rồi. Tuy nhiên là nếu mà bạn nào mà vẫn còn đang có một chút khúc mắc gì về bài học ấy thì mình nhớ là đăng bài ở trên uh, giỏi tiếng Anh cùng con này, hỏi những cái phần mà mình chưa biết để cô và các thầy cũng có thể là hỗ trợ các bạn nhá. Được tại vì nhiều bạn sẽ hỏi là ôi cô ơi phần này con ờ, chưa có chưa có giỏi con không dám làm ý đúng không nhỉ đó chưa dám làm chưa chưa giỏi chưa dám làm tuy nhiên là cô thấy là à, không sao mình cứ mình cứ vừa vừa vừa thắc mắc cái gì thì mình hỏi là trên nhóm chứ đúng không nào bây giờ nhá cả lớp mình sẽ xem một video và <clears throat> mình sẽ cùng trả lời các câu hỏi mà trên video có đề ra nhá are you ready for the exercise yes or no oh miss today my first class day à các bạn sẵn sàng chưa? Ôi, yêu quá con Bây giờ mà bây giờ mà ừ, mặc dù là có có những cái chuyện mà <laughs> đấy mà còn được học sinh học như thế này thì tốt quá đúng không? Là các bạn có nhìn trên màn hình không? Nhìn trên màn hình không? Anh em có nhìn thấy trên màn hình không nào? Có, ok yes. So I want to show you two videos and we will uh -huh, and answer <laughs> all of the question in this clip, right? <clears throat> Một số nhà bạn là cố gắng nhá, ngồi ở cái chỗ nào mà đường truyền mà ổn định nhất nhá. <laughs> Now, the first. Wow, penguins. nào các bạn là vừa mở màn đã thấy một số các bạn chim cánh cụt rồi đúng không nhỉ mình vào vị trí của chú chim cánh cụt được chưa đặt mình vào vị trí của chú chim cánh cụt là các bạn nào bây giờ các bạn bạn ấy đang bạn đi điền rát tis hay là rát hay tis nào nào đặt mình vào vị trí của chú chim cánh cụt à, chú đang nhìn ở vật ở gần hay nhìn vật ở xa nhỉ đúng rồi that good job chú đang nhìn ở vật ở xa này và đang tò mò xem là vật đó là vật gì cả lớp có tò mò đấy là vật gì không tò mò không có đúng không nào tiếp tục nhá eyes oh maybe eyes no it's not eyes oh something so strange wow look at this what are now lại bắt đầu đặt mình vào vị trí của chú cây chim cánh cụt và bây giờ chú đang thắc mắc ở vật ở gần hay xa nào nào đúng rồi vật ở gần đấy cô vừa bảo xong vừa nhắc xong nào this hay là these nhỉ this or these à some people some people say to me that is these đúng rồi đây là rất nhiều vật đúng không những vật ok những vật sao mà nhiều ớt nhỉ đây là ớt hay là cái gì các con nhìn thấy giống quả ớt không ui đây là quả ớt đi Ủa? Ủa? Nào bây giờ mình lại đặt mình vào vị trí của chú chim cánh cụt mập mập <laughs> Nào phép penguins <laughs> Ok bây giờ mình lại đặt vào vị trí của chú chim cánh cụt mập mập Rồi chili rồi chính xác nào bây giờ this Ok what is this Ok chú ấy cầm quả ớt cầm What is this Ok hmm. It's mine Mine Uh-oh. Ờ, ờ. Oh, no. so hot. Oh. Oh, now this, that or this is so hot. It's so hot. Nó chỉ là một trái ớt thôi đúng rồi. Điền this bởi vì là thứ nhất là vật đấy là ở gần đúng không? Thứ hai là nó chỉ có một quả thôi nóng thế nhở sao nước nóng thế à, ờ, chú ấy mang cho cả cả họ với kia có tên là hiện tượng tan băng là do ờ, tự làm ờ, <laughs> tự làm bể bể bể bể bể tắm sông hơi à ồ nào xem nào xí nhìn thấy không Now, dot dot dot things can make the weather warmer. Now, this, this or that. This, this or that. Nào để ý nhá, things. Things số nhiều phải là this. Rồi đúng cả lớp lắm, tinh mắt lắm. Ai, tại sao không? Ai? chà nào thay vì là uh, chúng mình nhờ ở thế giới ngoài loài người thì là mình sẽ dùng tiền đúng không à các bạn đã trao đổi bằng cái gì đấy <laughs> this fish à đúng rồi kinh ở một trái ớt bằng một con cá lời lời lời quá lời quá nào tiếp tục lớp xem nào còn xem nữa còn xem nữa Last exchange đúng rồi thế là xong mấy cái bạn kia bạn ấy cũng nhìn thấy thế thế là bây giờ bạn cũng muốn trao đổi như thế đúng không do you want nào do you want thế nào nào Thế có đang phân vân giữa this hay là these đây These fish tại vì là có tận có tận ba ba bạn trên cánh cụ đúng không? Thì là chắc chắn là sẽ có nhiều cá rồi. Đấy. Luôn vi nhá Ủa, hết rồi chắc là hết rồi hết mất rồi mà tôi hết mất rồi okay. what e nào mình lại đặt mình vào vị trí của chú chim cái cụt nha ồ cái tiếng động đấy phát ra ở xa hay gần à đúng rồi nó phát ra ở xa what is that sound cả một cái con cá cá voi to luôn đấy nào this is that nào this wow. hoạt hình tinh dịch lần nào cũng bật hoạt hình nào take kể take gì this is that this rồi cái này dễ quá đúng không ăn con cá này đi không ăn à không ăn luôn thơ thế Ở bơi bơi bây giờ bơi không cho lên không cho lên còn those nào serious rất là nghiêm trọng điều này thì rất là nghiêm nghiêm trọng luôn chúng ta đang ở trong vòng nguy hiểm ui bạn ấy đã cố gắng đi giải thích oh no oh my god bất lực luôn phải cô là cô bất lực luôn đấy cô ấy chọn thế đều luôn kìa tụi bạn này phải nói là chọn thôi sốc các bạn ơi oh no gì nào gì nào that this hay là those nào that đúng rồi trời ơi xem hoạt hình xong không quên làm bài tập <laughs> no oh no what don't look at me đừng có nhìn tôi on my face that this hay là those nào đây là những con cá của tôi cần chết rồi mà vẫn còn ôm cá đi được ấy oh no. This is nice. you want this thing đúng rồi good job nhớ là cái cậu vừa nay là cậu bé tí mà bây giờ cậu lớn tướng này I have to solve tôi phải giải quyết cái vấn đề này hay vấn đề đó hay là những vấn đề đó this đúng rồi vấn đề này tôi phải tự tay mình giải quyết vấn đề này chính xác hết phim ôi trời ơi trời ơi cô vừa mới xem được cái hoạt hình sợ quá các con ạ nào bây giờ nếu mà quay lại về việc của chúng mình chúng mình có dám đánh đổi <laughs> mắc cười <laughs> chúng mình có dám đánh đổi sự an nguy của bản thân cũng như là um, tính mạng của mình chỉ vì sự ham thích không con thấy sợ quá cô thấy sợ quá cô đang dùng hết cả người đây không đúng không nhớ nhá đây cũng là một bài học nha mình à, sẽ không đánh đổi chỉ vì thú vui của mình đúng không nhỉ đó qua bài tập this that this đâu thì mình cũng sẽ học được việc là mình sẽ không bao giờ đánh đổi à, cái tính mạng của mình cũng như là cái ờ, môi trường xung quanh nữa đúng không mình phải bảo vệ môi trường mình sẽ không đánh đổi chỉ vì thú vui của mình nhá Ờ, ok <laughs> cô cảm ơn tại cô vẫn bình thường và cô bình thường cho nên là cô mới đang ngồi đây cho các con <laughs> cô cũng dễ bị sợ lắm nào bây giờ nha bây giờ cô cần à, thêm một bài nữa một bài này sẽ khó hơn nha các bạn sẵn sàng chưa ok great thế nào are you ready are you ready I can see that yes yes ok great I see it I saw it cô nhìn thấy các bạn đang rất sẵn sàng bây giờ cô xem cái video nào đáng sợ hơn nhé các bạn bảo là không đáng sợ đâu cô nhưng mà con sợ lắm ấy con sợ lắm ok cả các bạn trên livestream thấy các bạn comment đáp án cho cô nhá ok các bạn trên livestream comment đáp án cho cô biết nhá ok look at this now so bây giờ hai mình sẽ làm bài tập về activities ok activities activities nào hay là mình xem chú gru nhá xem chú gru không phim thỏ không thỏ sợ lắm con ạ à. hôm trước cô xem là phim thỏ sợ lắm cô xem <laughs> xem chú ờ, gru nhá hay là xem uh, siêu nhóc ok là xem chú gru xem là chú làm gì nhá baby boss baby boss hả à? ok thế xem thử baby boss nhá baby boss thì chắc là hơi khó đấy không không mà manh giống các con sợ lắm các con ạ nào chuẩn bị baby boss baby boss So today we have the 14 question around activities in this video. So chào chị con được các hả <laughs> Nào các bạn có nghe tiếng không? We need to talk. Các bạn nghe tiếng không nhỉ? We Quy gì nhở? Quy gì nhở? các con nghe được không? We need chính xác. Bạn nào mà siêu thế? Xuân Đức à? Hoàng Thúy Anh. Chính xác. Exactly. Đó. Ờ. About the B A B E E. Why, Tim? Why? Because he came out of nowhere. We don't even know because he came out of cô bảo là bài này hơi khó mà nào cô muốn xem lại không why Tim why because he came out of nowhere we don't even know him because he came out of of gì nhở nowhere bởi vì anh ấy bởi vì cái thằng cu này nó chả đến từ đâu cả đúng không we don't even know him how can we trust him <laughs> come on he's just a <laughs> look at him he wears a suit look at him he wear a nào nhìn nhìn nhìn nhìn, nhìn thằng nhóc đi anh ấy nó mặc cái gì nó mặc cái gì a suit bạn nào trả lời đúng thế nào nào đâu bạn nào ở súp <laughs> no à, Nguyễn Tiêu Khang gì ấy cô không đọc được hết tên tại vì nói nhưng mà bạn trả lời đúng nhá sweet một cái bộ vest đúng không bảo rồi mà baby boss khó đấy nhưng mà các bạn cứ cố gắng nghe nhá suit I know, isn't it cute? He's like a little man. He carries a briefcase. Nào, ngoài việc mặc một bộ xuôi ra thì bạn ấy còn mang theo một cái gì đây một cái gì đây các bạn biết không một cái một cái cặp sách đúng không một cái cặp cặp táp nào một cái cặp táp cái vali chính xác là cái vali trong tiếng anh nào brief gì nhở cặp đựng tiền <laughs> trông giống giống kiểu mấy mấy anh khủng bố xong thì uh, mang cặp đựng tiền đi ấy, đúng không là cái bag không phải bag bag là cái túi đeo chéo còn bạn ấy nói rất là rõ luôn là là cái brief gì ấy cô xem là bạn nào hôm nay đoán được nào có đoán được không nào con nhìn thấy giống cái vali đúng không vali đựng tiền của mấy anh giang hồ xã hội đen ấy đúng rồi nào brief đúng rồi có một bạn nghe được brief ôi ai ai ui tít trở quần <laughs> đúng rồi briefcase briefcase Does no one else think that's, oh, I don't know, a little freaky? Well, you carried Lam Lam around until you were like... This is not about Lam Lam. All babies are different, Tim. And each one is special. All the baby are các bạn không phải khen đâu thầy giỏi mà <laughs> trời nào các bạn thầy quân nghe được bạn ấy không <laughs> Nào bây giờ cô cho cả lớp nghe lại nhá. This is not about lamb lamb. Uh, all babies are different, Tim. And each one is special. Nào, không phải cái việc mà bạn em đúng không chớ đúng không mà là cái là là vì cái gì all the baby are thế nào tất cả các học tất cả các trẻ con này đều như nào nào đến bài này khó chưa depends normal á ah. This is not about Lam Lam. Uh, all babies are different, Tim. And each one is special. All the baby are different. Đúng rồi. Còn đang cô đang đợi những cái tên giấy cơ chứ không tên tiết trưởng quân đâu. Nhà tiết trưởng quân nhà. <laughs> ý từ nãy giờ thầy quân thầy trả lời em gợi ý các bạn nãy giờ các bạn bảo là normal nhưng em bảo là trái lại rồi <laughs> one is special. He's taking over the whole house. Are you taking over the house? Yes, you are. Yes, you are. Trust me, one day you're going get to know this little guy, and you are going love him with all of your heart, just like we do trust me one day you gonna get to know cái gì đó đúng không and you gonna love him with all of your heart just like we do tin tin tin bố đi và một ngày nào đó con sẽ biết cách để mà cái gì đấy và con sẽ con sẽ yêu cái bạn nhỏ này bằng cả trái tim của con cứ như là chúng ta đang làm vậy chăm chăm em <laughs> đấy cũng gợi ý rồi nhá thầy quân gợi ý <laughs> thầy quân gợi ý cho các con nào Trust me, one day you're gonna get to know this little guy, and you are gonna love him with this all your heart, just like we do. Thì cái đoạn này nó sẽ là một từ khá là dài đấy nha. Yes, you are. Trust me, one day you're going get to know this little guy, and you are going love him with all of your heart, just like we do. This little, this little gì nhỉ? Đúng không? cái gì đây? Liget, liget. <laughs> Nào, nó bảo là this little guy, đúng không? This little guy, nhưng mà cái bài này thì hơi quá sức với các bạn được chưa nhỉ thế bây giờ mình phải chuyển sang chú Guru Guru thôi chứ tôi Boss Baby này là bài dành cho các bạn lớp 3 4 5 cơ đó em mình sang bài chú Guru Guru nhá ôn di zit di dâu và activities thôi được không nào nào the an alarm clock thế nào đây an alarm clock ring này hay doesn't ring ring xác. đấy đúng đúng tuổi dễ làm thôi làm gì đấy nào bác ru làm gì bác ru làm gì đây đang tắm has hay là have have or has has lớp mình học bài này từ phải ờ, bao nhiêu à, tiếp tục Úc this his gì nhở nào cái câu này cô lúc nào cũng nói vào cuối buổi câu này lúc nào cũng nói vào cuối buổi <laughs> process his teeth bây giờ câu hỏi đặt ra cho chúng mình heart shape pancakes cái bánh pancake hình trái tim hãy đặt câu hỏi hai hả wow wow hold on I'm ready I'm ready mặc dù đáp án đa số đều là does glue makes but the right answer is does glue make bởi vì là mình đã có trợ động từ rồi cho nên là mình chỉ để mạnh thôi giống như kiểu là đã có cái nạng rồi ấy, thì động từ không phải chia nữa đúng rồi chính xác to to to, to bạn nào tinh ấy no it was horrible nào a million a million a million thế nào nhìn hình động ở đây là bạn ấy văng cái gì đấy Văng con minion lên a minion thế nào one or two or three one exactly cái con minion thì nó không làm vỡ cái cái cốc cái cái cốc mà nó lại làm vỡ cái cái cái cái cái cái, cái cốc thủy tinh cơ grass anh Ôi dồi cái gì thế hôm trước thì vừa xem một cái đoạn video mà chú ấy cầm cả quả súng chú ấy bắn vào cái cái cái cái, cái cửa hàng ờ, đồ chân lưu niệm mà bây giờ thế nào đây doesn't dance không nhảy không ai là does group give high five to a police officer bác vô có high five với cả um, chú um, chú chú chú chú police officer không yes or no à, nhìn lại nhá nào nhớ nhá chú police officer police officer no đúng rồi đây bây là đây mới là police officer này sao đây là chú không hai file chú chỉ như này thôi Tinh. Blue stop a blue car to help the dogs. Now, chú Gru bắt đầu ờ, dừng cái xe lại để làm gì cho cho cho cho cho cho, cho mấy bạn ducks này nhở the ducks những con vịt nhá những con vịt nhá có rất nhiều trường đáp án ở đây những con vịt nhá nào bây giờ mình đang phân vân đáp án những con vịt nào have some nào quá cái này là hơi khó cho các bạn chưa cái này con giải thích sau nhá what does he catch nào bây giờ anh ấy bắt cái gì chúng ta bắt cái gì nào gì? Oh, doesn't spin. People. Nãy bây giờ nhìn thấy mọi người đang làm gì nhỉ? Cái gì yoga? Rồi, do yoga, chính xác. What? Now, what dot dot dot the man dot dot dot nào the man là hai người hai người thì mình dùng do do do What does he speak from a pot? Nào, chú ấy ngắt cái gì đấy? Chú lấy cái gì trong lọ nhỉ? He picks a rose. Chính xác. Ờ. ok thế tiếp tục là uh, thế người đàn ông sau khi là được chú Gru đưa cho bông hoa thì làm gì Gibbs tặng à, cho một người phụ nữ à. Okay, he walked up the escalator. do hay does do hay là does nào does okay, cả lớp mình sai có một câu thôi đúng không nhỉ cả lớp mình sai có một câu thôi không sao hết được chưa nhỉ đây cô làm được hai bài ôn tập đúng không tại vì là à, mình học cả tuần rồi mình học cả tuần rồi cả tuần trước nữa đúng không nhỉ mình học cả tuần rồi cả tuần trước nữa cho nên là bài này là bài ôn tập thôi đúng không bây giờ nào tiếp tục đến phần chính của mình ngày hôm nay đây ủa đây là các bạn khó quá là các bạn bay mất <laughs> không? sao rồi chưa nhỉ đây là còn những bạn đây có thể là mạng yếu ấy bởi vì thường thường các bạn xem video các bạn sẽ dễ bị mạng yếu tuy nhiên là để mình có thể là mình ôn bài thì mình phải làm những bài tập như vậy thôi nào I want you to show me about uh, the activities you do in the playtime. Now, I want you to show me the activities you do in the playtime. So I will ask one of you. À, cô sẽ gọi uh, four. Yeah, four. four who can là bây giờ ai có thể liệt kê cho cô nào? Một số các hành động nào? Có thể vừa nãy mình xem rule này, mình cũng biết là một số hành động của của của của rule này, của các mọi người này, mình sẽ liệt kê cho cô rồi bây giờ mình sẽ chia team nha bây giờ nhìn vừa vừa có cả bài tập rồi này đâu có ai who can who can bạn nk là bạn nào ấy cô không nhìn được ra các con giơ tay nào cô giơ tay nào giơ tay lên trên màn hình cô nhìn thấy luôn này tú phương à tú phương nha rồi còn ai nhở hiền đâu cái hiền đâu rồi đây rồi cái ngọc hân này ờ, nguyễn hoàng gì nhở cái hiền đâu không nhìn thấy cái hiền đâu đâu rồi bây giờ nha các bạn nha bây giờ liệt kê cho cô càng nhiều hành động càng tốt vừa nay mình vừa nay mình à, mình mình vừa xem bao nhiêu rồi đây có ba bạn nữ rồi tiếp tục nào các bạn nam đâu các bạn nam đâu thủy dương ủi thủy dương vẫn máu lắm các bạn ạ vẫn máu lắm vẫn bốc lửa lắm các bạn who can who can phú à à đây gọi tội phú đây gọi luôn phú lên Ôi rồi nhìn trông buồn không phú ơi lô xong rồi đây đỗ quốc trung là đỗ quốc trung vừa nay cô gọi đây. đỗ trung vừa nay gọi rồi nào bây giờ còn bạn nào không bảo an nào vân hồng vân hồng có à? bây giờ gọi càng nhiều càng tốt thôi là tiếp tục nào nguyễn hoàng ngân có lên không lên không lên luôn phí kim ngân có lên không không à <laughs> đâu rồi ngọc khoe à? ngọc khoe hơi nhiều điểm rồi ngọc khoe ờ, hơi nhiều điểm rồi tí nữa hoàng thùy anh nào vũ phương nhi có lên không con triệu mẫn hôm trước thấy cô giáo ờ, ở bên pan đăng triệu mẫn làm bài tốt với học tốt lắm ấy rồi xem nào hà bình an nào hà bình an có lên không lên không con lên nào thùy dương thùy dương nhiều điểm rồi con thùy dương nhiều điểm rồi <laughs> vẫn lắc à <laughs> vẫn phải lên làm được à đâu hương quỳnh nào hương quỳnh hôm trước vừa lên rồi đúng không hương quỳnh hôm trước vừa lên rồi hôm trước vừa điểm điểm võ minh khang nhiều điểm rồi bây giờ phải gọi mấy bạn ít ít điểm để, cho các bạn lấy điểm chứ cao danh lưu lên không cao danh lưu thấy mạng hơi lác này đâu rồi võ minh khang nhiều điểm nhá khánh ngọc lên không Nguyễn Lương Hà Trang trước vừa có điểm rồi, Trần Nguyên Khang vừa có điểm rồi vừa có điểm hôm trước rồi dương minh đức có lên không dương đức minh có lên không dương đức minh có lên không gật câu cái xem nào hiệp lên không à hết hết chỗ admin rồi hết chỗ admin rồi để nhóm sau nào bây giờ cô sẽ add to miu nhá Hooray teacher. Oh, come on. Hello. Hello teacher. teacher. Các bạn có nhìn được là những bạn khác ở trong lớp hai người luôn khỏe mạnh nhá. Teacher. Ok, cô sẽ nhớ cô ạ à không nhìn được chỉ nhìn được mỗi cô đúng không vì cô chưa xem con thì... nhìn được các nhìn bạn được. khác rồi con nhìn thấy tú phương rồi con nhìn được bạn ngọc hơn này cô ờ đúng rồi bây giờ như là có bạn nào mà đang nói lên là sẽ sẽ sẽ nhìn được không đúng không bây giờ dạ. cả nhóm cho cô biết nha bây giờ cô sẽ nhanh thôi nhóm này sẽ có 10 giây để có thể mỗi một bạn nói một hành động nếu mà bạn à. nào mà bị đúng rồi cô sẽ nói cô sẽ gọi luôn tên và các bạn phải nói luôn ra một hành động nếu mà bị trùng hoặc là chỉ sau 3 giây không trả lời được thì bạn đấy ừ. sẽ bị trừ điểm của bạn đứng trước được chưa nhóm này sẵn sàng chưa dạ. Ok. lớp là bạn nào có bị không sang nhá nào so three two one so the first two dạ. Dạ. dance dance dance dance dance dance ok nào tiếp tục ngọc hân three có hành động gì không two Thing. running running run à run ở ờ, uh, running ờ ok chấp nhận chấp nhận rồi dance đi dancing này running này ok các bạn nhớ thêm đuôi inh nhá uh, ờ, an phú jumping jumping rồi ok hiền uh, drink drink drink drinking đúng không uống rồi tiếp tục bảo an bảo an cô bảo cho thêm inh vào hả sing sinh anh à sinh anh à ok sinh anh sinh anh vẫn vẫn vẫn vẫn vẫn vẫn đâu vẫn đâu three two Zero chưa rồi tôi phải trừ một điểm rồi nhóm này là đang có 5 điểm mà trừ một điểm là 4 này tiếp tục nào Hoàng Ngân nào tôi là 4 điểm và cô hả là buồn điểm. điểm mà cô buồn nào ngân ngân để cô nghe của ngân ngân là ngân nào work hả work work à? walking rồi đi bộ đi bộ vẫn tính rồi thùy anh ừ. thùy anh nào thùy anh nào three two one oh, lại bị trừ một điểm rồi rồi cả nhóm là có một hai ba bốn năm sáu bảy tám bạn thì chỉ ghi được 4 điểm thôi ok nhóm 4 điểm nha nhóm 4 điểm nào bây giờ nhóm nào cao nhất nhóm nào cao nhất điểm thì sẽ được cộng được chưa nhỉ sẽ được cộng điểm class rồi cho nên là bây giờ nhóm này 4 điểm rồi này cô sẽ ghi nhóm 1 4 điểm à? không hề khó đâu no khó here cô cho xem video là không nhớ Oh no, đấy thế bây giờ phản xạ hôm trước vừa học học 10 động từ luôn. Nhóm khác được nhiều điểm hơn rồi. Đâu, cô xem nào, cái team 2 nào. Cô trong class dojo còn được team bao nhiêu? À, team 2 luôn à cô? Hả? Cô trong class dojo thì bọn con được bao nhiêu điểm à? Con được bao nhiêu điểm à? Được bao nhiêu điểm? Có nghĩa là nhóm của con ấy thì bây giờ class các bạn sẽ tính được thang điểm 3 nhóm đúng không? nhóm nào mà cao yes. nhất thì mỗi bạn trong nhóm đấy sẽ được 3 điểm ok 3 điểm ngay trong class dojo nhưng mà không biết có thắng không rồi mới được cô sẽ gọi thêm một nhóm nữa một nhóm mình có ba nhóm đây tiếp theo nào bây giờ cô sẽ gọi nhóm tiếp theo nhá nhóm tiếp theo tay nào bạn ngọc quê cô không gọi nữa à cô có bây giờ cô sẽ gọi tiếp tục một nhóm nữa này cô xin ờ, phép được gọi tiếp tục một nhóm nữa nhá ngọc quê ơ thì bọn con không được chọn nữa à cô không không đâu cô tắt mic luôn cô, các bạn tắt mic đi cô không đang vâng. tiện cô không đang tiện lắm rồi à. bốn à. nha bây giờ cô gọi thêm một nhóm nữa nào giơ tay giơ tay nhưng lên nào chúng các bạn đã chỉ được có 4 điểm thôi <laughs> nào trần nguyên khang Apin à, hiểu luật chơi nhá bây giờ cô cứ gọi bất kỳ em trong nhóm đấy mà bạn nào phải trả lời nhanh không được trùng được, được tiếp tục nào dương đức minh tiếp tục nào khánh ngọc không khánh ngọc nhá quả minh khánh chơi không không à, sợ hà lương nguyễn lương hà an chơi không <laughs> trời, cho vào rồi tiếp tục vũ phương nhi nhá thôi sao ngại gì đây vũ phương nhi này một hai ba bốn năm rồi này phạm phú tiến minh nào thần đồng toán học rồi thì viên em pick đấu còn an nhiên kim ngọc có chơi không có nhá còn một bạn nữa nào, một bạn nữa à? như là không được rồi. Bây giờ cô sẽ ask to unmute các bạn nào. Tiếp tục vào với cái luật chơi như vừa rồi thì nhóm vừa rồi được có 4 điểm, được 4 điểm. Nhiệm vụ của các con là phải cố gắng ít nhất là 6 điểm. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 người mà điểm tối đa là 8 thì chắc chắn là được cộng 3 điểm trong class dojo rồi các bạn tin không? Không. Không. 3 2 1 Nguyên Trần Nguyên Khang à? một một động từ một động từ nào ờ, cái gì đây cái gì đây bây giờ con phải nói cái từ ra con phải nói cái từ ra chứ âm một điểm <laughs> giữa nước mình. à fly à con là fly à fly à ờ rồi một điểm là giữa nước mình. rồi mở mic âm minh nào động từ gì nữa nhỉ? Nhanh lên nào. Dạ thưa cô. Ái da, trần Nguyên Khang này còn gợi ý cả đấy. À thế là thôi đúng không? Là ba cho 3 giây nào, nghĩ ra một động từ nào. Three. Working. Hả? Working. Working hay là walking? Working. Working à, làm việc à? <laughs> Cũng nhanh đây nhìn thấy mẹ đang làm việc cái là bảo là working luôn ghê đấy cũng nhanh đấy cũng nhanh đấy cũng được đấy nào tiếp tục nào tiếp tục nhá khánh ngọc nào gaming hả mình đọc đi không cái gì con cái gì con tại vì mạng laptop con không nghe rõ gaming gaming à, cái gì cái gì con muốn nói cái gì cơ ý nghĩa của cái từ đấy là gì <laughs> mẹ phụ huynh có thể nói lại cho em cái từ đấy được không ạ mình gia á game á trên điện tử á hả đang sinh á chị ơi chị chị ơi ờ. chị ok nào lươn lương hà an nào kinh nghỉ kinh nghỉ à ok tốt nào vũ phương nhi nào ờ, ờ, Class dirty. Ừ. Các bạn nói gì? Các bạn nói gì gì? Em đi. Em đi ai kia ai kia bảo đấy ừ. cô không nghe thấy cô phương nhi nói gì cô phương lại cô nào cô có thể cô phương nhi vừa đây nói một từ nhưng mà thôi tại cô không nghe rõ chưa đây phải trừ một điểm nhá phạm phú tiên minh nào mở mic nào catching catching tốt bây giờ muốn bù điểm cho vũ phương nhi không không không cho bù điểm đâu nào <laughs> Aston mute nguyễn như nguyễn an nhiên nào dancing dancing á dancing á rồi ok dancing nào từ cuối cùng kim ngọc room hả drum drum á drum gì phát âm sai không được tính đâu nhá trăm gì trăm tỷ trăm gì đấy vừa nói đây ai vừa nói đây Thôi nha, thế là thế là không phát âm được nha. Jumping rồi, đúng rồi, jumping. Thế là nhóm này được 7 điểm. Nhóm này được 7 điểm đúng không? Thế cô sẽ ghi vào đây. Rồi, nhóm 7 điểm này nhóm nào 8 điểm nào? tim cuối cùng nào ờ, các bạn nha tim cuối cùng nào nào cuối cùng nha thank you 7 điểm rồi kìa họ 7 điểm các bạn nhóm <laughs> này 7 điểm tí nữa cô sẽ xem lại xem là ờ, những cái tên này là những ai xong thì cô sẽ ghi vào trong class dojo cho các bạn ok thank you nào nhóm cuối cùng nào bây giờ một cô cần một nhóm kiểu toàn các đại hùng cường thôi đúng không mi ai đây comment bây giờ cô không nhìn thấy đâu mẹ cứ giơ tay lên trên màn hình ấy là nhìn thấy tay trên màn hình là cô nhìn thấy nào hương quỳnh này mẹ cứ giơ tay trên màn hình cô nhìn thấy mà Nhầm chơi không không à, đâu rồi gia hân chơi không khánh bình này khánh bình này lâu lâu này rồi khánh bình đây rồi đâu rồi nhóm kia cũng đáng gừ lắm 7 điểm cơ Vân <laughs> Vân nghệt cái mặt Vân lên sao thế con cười lên nào võ Minh Khang không Nguyễn Tiểu Khanh à Nguyễn Tiêu Khanh à Nguyễn Tiêu Khanh nhìn hay ấy nhìn đẹp trai ấy. ôi trời ơi lớp mình có hot boy các bạn ạ à. tiếp tục là còn nào, ai nhở Phinh Minh Khang nào Minh Khang à? ui Minh Khang cái chiến trường nào cũng thấy Minh Khang thế nào Oggy Phạm Khánh Hà o phạm anh gà là gì con là câu hỏi khánh hà jimmy xem nào cô vẫn đang thắc mắc cái tên là og là gì og là cái gì og ờ, cô à xem hồi og của cô ngọc à cho tới là tên đấy ok bây giờ cô cần một bạn nữa thùy dương à rồi ơi hùng cường đấy minh đức không hà bình an không cô còn một bạn nữa hà bình an nhá ui rồi ôi nào đủ rồi bây giờ hôm nay tớ mới thấy cái bạn Nguyễn Tiêu Khanh Nguyễn Tận Tiêu Khanh có phải tên thật là Nguyễn Tiêu Khanh không tại vì cô thấy để là lớp 5 ấy có lớp 5 á à mở mic nào là lớp mở mic nào ok nào bây giờ cô cần phải xác nhận tên một chút nha tại vì là có một số các cái ui quỳnh nó có quà kìa Đâu cô mới con cô? Ok, đây này Nguyễn Tiêu Khanh 5 A 5T2 nhưng mà không biết là có phải tên bạn hay không? Tại vì là trong class dojo thì không có bạn bạn này, bạn này chắc mới. Anh nghe cơ. Ghê đấy, Hương Quỳnh xịn đấy. Nào, cái kìa, hiệp nó cũng có đang đeo kìa. Dung đâu bật lên. Ok nha, là bây giờ là có sẽ có tên bất kỳ nào, bây giờ chuẩn bị này tập trung là ba nào sao nào chuẩn bị chưa ngồi trật tự nào bây giờ nhá nói lặp một phát với một bạn đi đằng trước thôi là tiêu cả rồi sẵn sàng nhá are you ready are you ready nhưng mà này cô cho kiểu không dạ xấu đâu nào Kitchen Kitchen Kitchen Rồi rồi next next Khánh Bình Run Run running Nhớ đọc thế Bình nhá Running Rồi tiếp tục Ok Phạm Khánh Hà con đây à ừ. nhanh lên ba này là gì cả dạ? con bây giờ có có cô không biết bây giờ các bạn nói rồi có hai từ rồi bây giờ Oki Phạm Khánh Hà cho cô thêm một động từ nếu chúng với hai bạn bị trừ điểm <laughs> three brush your teeth writing à writing rồi tốt rồi tiếp tục nào Thùy Dương reading reading Hà An sing bạn đang như cái này xanh không bạn thêm anh cơ mà. Quỳnh. Xanh anh. Rồi tiếp tục. Hương Quỳnh. Tại dạ thưa cô là Trummy, Trumpy, Trumpy, Trumpy, Nguyễn Tiêu Khanh. Chơi cái gì? Chơi trò chơi thì không bật mic. các bạn đúng. Sleeping. Sleeping. Sleeping. Ok Hoàng Hiệp, Hoàng Hiệp kệ kệ kệ nào Hoàng Hiệp nào bây giờ các từ. Thái độ ra đấy. Đó, nghiệm nào một từ nào. Kicking. Kicking. Ô, cái nhóm này lại vừa tròn 8 điểm mà sợ nhỉ. một hai ba bốn năm sáu Ui trời, đó là đội này kinh này. Đội này sợ ấy nhỉ. Họ nhờ 8 Ôi thế là bây giờ theo thế sự sắp xếp thì mình cũng đã biết rồi Các bạn ở team 3 đúng không Sẽ được mỗi bạn được 3 ba sao ở trong class Jojo này các bạn là team 2 thì sẽ được hai điểm còn các bạn ở team 1 sẽ được một điểm ở trong class Dojo nhá và hiện tại bây giờ cô đang thấy cô có con tin gì hả cô hả con tin gì hả con tin gì ok phạm khánh hà ok phạm khánh hà sao thế con tin nào con tin bao rồi con tin nào chết rồi khánh bình nhá khánh bình và tiêu thanh là hai bạn mới là hai bạn mới đúng không dạ. rồi hai bạn mới thì cô sẽ cho thêm vào trong class dojo nha rồi thế là đấy là bài của mình đến đây thôi bài của mình đến đây thôi đúng không cô ơi cô rồi cô nghe con không biết con mở vô mà con không biết coi điểm ở class vô vô chỗ nào vậy con à điểm class dojo thì thường thường là chỉ có cô biết thôi cô, cô. cô sẽ show lên cho các bạn xem nhé và các bạn đăng nhập để, để, để, để, để, để, xuống để, các bạn các bạn đăng nhập thì vẫn có được xem mà các bạn nào đăng nhập thì vẫn sẽ được xem ở cái phần điểm mà nó hiện lên ấy mở không có không tải được cô con có số 1 thôi ôi con không à. chat được cô ạ ờ đấy thì hôm nay á à, thì chắc là con không gửi được con không gửi được con không chat rồi cô bây giờ bây giờ mở là lag bây giờ cô không đăng để crash dojo cô đang không đăng nhập ở đây Thế bà chim cánh cua có bị rơi xuống đất không? <laughs> cái đấy thì chắc là để cô xem cô cập nhật trên ừ. nhóm Zalo. Sau đi, cái đấy các cậu bảo kinh lắm mà. Ok nào, bây giờ bài đúng rồi nhá. Sau ba nhóm vừa rồi thì các bạn cũng biết đấy là mình sẽ phải phản xạ nhanh này chứ không phải là mình chỉ học mỗi là uh, cái nọ cái kia nghĩa là gì đâu đúng không? Thì các bạn cũng phải chú ý là theo dõi bài các bạn mới có thể liệt kê được các từ mà nó không bị lặp nhá. Cảm ơn các bạn ngày hôm nay nha. 8 x 3 là 24 bạn, đúng không? 24 bạn. Bạn nào cũng đã rất cố gắng rồi, không lo nhá. Bạn nào cũng có điểm nghe chưa? Và bài của mình đến đây là để kết thúc unit. Unit mấy? đồ nhớ không? Unit 9 about playtime. Và mình đã học về các hoạt động đúng không? Activities and và à, một số các cái trường ngữ pháp nó hơi khó một chút so với các bạn. Đó là về this, that, these và those right cô bật mic rồi <laughs> đó thì sau những cái bài tập ngày hôm nay cũng như là bài tập vừa trong thời gian vừa rồi tuần vừa rồi các bạn làm rất là tốt thì cô mong là các bạn sẽ có thể là làm đi làm lại để luyện tập và xem lại bài nhiều hơn nhá tuần Cảm dạ sau này. Vâng. thì mình sẽ là đến một bài mới rồi đúng không nhỉ các bạn sẽ chuẩn bị học bài mới và mình sẽ có các uh, kiến thức mới còn bây giờ dù làm kiến thức mới hay cũng đi chăng nữa thì chúng mình cũng đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi đúng không tại vì nó cũng khá là muộn rồi đúng không nhỉ yêu là không có yêu cả lớp đúng không rất là cảm ơn cả lớp vì hôm nay động viên cô và hỏi rất là nhiều <laughs> thì uh, Đúng Đến giờ thì teacher. chúng mình nào? Chúng mình phải như nào nhỉ? Cả lớp là đồng What is cheese? Wash your yeah. face and sleep. The yes, yes, you need to brush your teeth, right? Wash your face and go to sleep. Goodbye and see you goodbye. on Monday. Ok, goodbye và đầu tuần sau thì cô trò mình sẽ gặp lại nhau nhá. Cô cảm ơn vì các lời chúc của các con vào ngày 20 tháng 11 nha. Cô hứa sẽ vui cô hứa đấy ok nào bây giờ con sẽ mở mic cho các bạn nha goodbye good night teacher I love you teacher goodbye teacher Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. I love you. I love you. I love you, teacher. I love you.